nhà nhé rau củ quả lại về đây không có thử quá đó cái bà hồng của anh á là đúng rồi xe con này của anh à đây không hello chào cô chú anh chị nha rau củ quả bữa nay về rất là nhiều luôn nha Anh anh? qua xe đó bữa nay à, sẽ về thêm à, sữa nữa sữa lóc rồi sữa bịch nữa để à, hỗ trợ thấy chút nữa chạy qua nha chiều chiều á anh về rồi chạy qua nha ly qua đây anh gửi cho gửi cho mớ để gửi bà con hỗ trợ phụ anh bên chỗ mà cái hẻm số đỏ nha ly thấy bà con cầu cứu bên đó nhiều á chút chiều đi rồi uh, qua anh anh gửi cho một một uh, một mớ vài trăm ký để em gửi bên ờ, chỗ số đỏ giùm anh mình hôm nay là đi hai xe nhá hai xe để chở ra bữa nay trời uh, không mưa nhưng mà nắng nắng lắm cỡ khoảng ờ, bốn giờ hay gì đó bốn giờ hay gì đó chạy xe qua đi có gì anh nhắn tin rồi hãy chạy qua nhé anh em mình à, đang dưới dốc cầu ờ, Cần Thơ nha ngày nào thì ờ, cũng sẽ lấy ra qua đây còn xe xe tải trắng nữa bên kia có còn nhiều có lớp rồi, tụi mày tới lớp vàng á, lớp là nó trồng đó. Xuống xuống xuống cái thầy bữa nay ờ, gạo về ờ, luôn nha cô chú anh chị gạo về bữa nay thêm ờ, được một tấn mấy nữa rồi với lại được mười mấy thùng sữa vừa sữa lóc vừa sữa bịch mì thì có rồi trứng thì có rồi nói chung là bữa nay là đủ đồ chơi chứ á đây rau rau củ về là xanh tươi không nha rau lan đậu bắp cải À, ờ, mua con thắng đồ từ thiện mà nó nói nho nhãn cho dẹp bán qua bên. Dẹp luôn rồi hả? Dẹp bà kia hả? Bà kia bà nói chuyện nhỏ nhãn quá. Không có dễ thương bằng anh em của tụi tôi phải không? Ra dạ, mà kêu tôi chắc đồ xuống chắc thôi ông gì à. Trời ơi, vậy? Làm từ thiện mà, chạy vậy? Nó nhỏ nó nhảy với tôi. Nhảy cho anh. Mặt hàng nữa Nè, ông nói đây nhiều khi bán nghe luôn á. Bình thường em nói thẳng với Giang rồi <laughs> nói thẳng với Giang rồi hả? À, đỏ nè đúng không anh làm từ thiện mình là ai mà làm từ thiện mà đúng rồi ở đây nói chung là mình mua làm từ thiện là anh cũng chở từ thiện mà ờ, mà anh anh anh chị kia ở trong ô ra đây anh kể nó xăng đổ chẳng ra đây ờ, tôi đổ cho chị từ thiện cho nó ra trong trời ơi tôi trả lại trong nè tôi ở đây từ ở bên ờ, bình minh vĩnh long tôi chạy qua chưa nói gì nữa cái này là bên đâu ta bên ờ, bình minh vĩnh long phải không bình tân vĩnh long bình tân hả ừ, trời ơi từ giáp ranh đồng tháp đó mà chạy ngày nào cũng giao rau củ ở đây cho anh em mình chứ tài xế cực kỳ dễ thương luôn đẹp trai chưa vợ phai to của hai vợ luôn hả hai vợ bốn con dạ chào em ờ, tiền kim nha bên đây là của thầy thích minh dũng cái này không có dây không? Không có dây thì chút nữa à, cũng có chị Mạnh Thường Quân gửi thêm cho anh em mình 100 à, kg đu đủ 100 kg đậu đũa với lại 50 à, kg mớp cũng được 250 kg nữa chút nữa xong rồi anh em mình sẽ về đi lấy tiếp gạo thì hôm nay anh em mình có nhờ mạnh thường quân hỗ trợ thêm người 200 kg à, 500 kg à, hai trăm rưỡi ký bởi vì bữa nay mình ờ, có thêm được một tấn mấy gạo nữa nha sữa thì ờ, hôm qua phước ờ, cũng xin được một số mạnh thường quân để mua thêm mười mấy thùng sữa nữa vừa sữa lóc vừa sữa thùng để gửi hỗ trợ cho bà con mình à, cho những gia đình mà có bé nhỏ đó rồi tới rồi tới rồi thầy tới rồi thầy tới rồi thầy tới rồi ngày nào cũng à, dạ chào bạn tâm phan nha đâu có đâu để xuống dưới đây thôi là thầy xuống rồi nè tại vì uh, chất ra chia ra đó thầy lại thầy lấy luôn rồi nè bữa nay tại vì thầy đi cho đồ mấy ghé chùa Vũ Ly. Ôi, chùa Vũ Trì. Chùa Vũ Ly. Cây này là bên chùa cây Bàn của Mạc Tĩnh Chi nha Cô chú anh chị Bữa nay rau củ anh nhiều quá Ly Chiều ờ, có gì em chạy qua nha Kêu ờ, chồng em á chạy chiếc ờ, chiếc xe tải qua đi Anh gửi cho vài trăm ký rồi về rồi em chia ra phụ anh Ủa Ly còn Phương á hả? Dạ dạ tính cho nó mà thôi bữa nay cứ cho thầy cho chỗ khác thôi vậy thầy cho đi <laughs> con nghe nói trên cái hẻm số đỏ đó, thầy dân ở chảnh ờ, khúc trong người ta cũng ờ, đang cần đó thầy à, à, đúng rồi mà đang bị ờ, phong tỏa cách ly á con tính nhờ ly hồi nó chia nó gửi con chỗ khúc khúc đó đó đúng rồi tỉnh xá đúng rồi đúng rồi nghe buffet cô ba còi gì đúng không buffet quên bữa nay là chị mình quên tắt sim đoạn cái nghe cô chú anh chị tại người ta giao gạo tới cái nào chị chanh bảy tấm bao hả bảy tấm bao thôi vậy chia đi ờ, thầy lấy ờ, ờ thầy lấy sao không được về nhà mình cũng kêu thầy quá không chị à ờ đúng rồi thấy <laughs> lấy không hết gần hồi nó chiều cũng chia thầy qua à có có con bọc à chia ra anh em ăn chứ cho từ thiện ờ, cho chứ ờ, người ta ăn rau củ quả ăn trái cây không ăn trái cây hỡi nó cũng chín trái cây không có mấy kilo thì cho nhiêu là đủ cho người này cũng thiếu cho người kia cũng thiếu à đúng không đủ rồi quên ở bên này có khoai à? không quên chả khoai không quên chở khoai nữa rồi kìa dữ vậy chắc chắc đỡ đi rồi qua xe tải bên kia chạy xe này ra lùi xe tải vô đi ra đi hai ba ký cho em đúng không đúng rồi anh em tôi ăn cả việc thôi thầy ơi ngoài hết rồi đó không cái tên hỏi không cái câu hỏi mình chuyện nói ở đây nè để đi mua hỏi đi để không để đâu cho xe bán tải ra cho xe bán tải ra đi qua bên đây nè khanh chạy canh à. nó chạy ra nhích lên giùm nó luôn đi ờ, rồi để cho anh chạy ra luôn cho anh nhích lên rồi ok đây một xe tiếp mình anh em mình nay thêm một xe nữa chắc đi không có nó chạy ra mà tài xế <laughs> xe gao lên chạy giùm rau kìa tài xế xe bự á cứ lấy đại đi cứ lấy đại đi rồi không nữa thì chiều cũng kêu thầy cũng thầy cũng chạy qua lấy cũng vậy à thầy giống như đang trực sẵn ờ, trước cổng vậy á <laughs> vừa mới nói thầy ơi qua lý rồi thấy chưa đầy 5 phút nữa là qua tới rồi đó dạ <laughs> Ờ, cũng lên luôn rồi, lên luôn rồi. Bảy hỏi lên con mới có được. Còn mấy cái bao này sao? Đó nó chia nó chanh thấy giờ ờ, cũng vui ha cô chú anh chị chút nữa về ờ, phước sẽ ờ, cho cô chú anh chị xem cái kho cái kho hiện tại đồ bữa nay về rất là nhiều rau củ quả thì bắt buộc là phải phát trong ngày thôi không có thể nào mà để qua ngày được còn à, chẳng hạn như à, mì trứng đồ á ha gạo thì mình à, hết rồi thì mình có thể chờ để nhập hàng chứ rau củ quả thì không thể chờ được ngày nào phải cho đứt ngày đó đó tới của thầy lên Lại, tôi ơi, tôi lên rồi thầy ơi thầy để bên đó cho tôi nói chất đi thầy qua thầy chất cái của bên thầy bên đây đi thầy để cho khanh nó chất bên đó cho con lên xe đi cho thầy thêm bao nữa đi đưa bao đó mình bển đi chở hết nổi rồi để mất công chiều cũng kêu thầy qua chở cũng vậy à trời ơi rồi xong chưa của mình xong chưa qua chất phụ của thầy lên đi khanh phụ cho thầy lên xe đi qua đây nè qua đây nè toàn toàn ở thành giữa thành chứ lộn rồi các bạn ăn hết đủ su được mấy trái ổi nữa hả anh cho hai trái ổi đây là niềm tin su nguyên bọc luôn đấy su nguyên bọc đây là công việc hàng ngày của anh em lấy xong về soạn ra xong rồi à, tối đi gửi cho bà con mình tất cả à, là những tấm lòng của mọi người vậy ai biết thầy chở không buồn ngót hả buồn ngót thôi gì thầy, thầy qua cho bên thầy đi ừ nay mình chở hai xe luôn cho cho bên thầy nhiều nhiều đi thầy uh, bỏ sĩ mà thầy bỏ sĩ thầy bỏ gạo kìa thầy thầy bỏ sĩ lại các điểm phong tỏa mà chứ có hai thầy trò mà về võ sĩ hỗ trợ bà con á còn con là tụi con bỏ lẻ hai thầy trò về lựa ra thằng khùng luôn rồi rồi bye bye mai gặp lại Rớt ông thầy ơi. Rớt rồi, rớt rồi quá trời rồi ồ sữa là lại có một bộ cụm luôn luôn chứ ha nó nó lớn á. cái chai đứt tên gì nữa là quá trời rồi lớn không thầy ơi có đồ chùm phải không rồi ok anh em mình rút rồi cái bay này cảm ơn nha tài xế qua đợt mình đặt thơ mai lại cái bộ đồ cái xi cái tay nha rồi cái bay luôn thành ơi qua bên đây rồi đi uh, đi đường uh, đi đường trốn cái răng á nè có ly phê luôn nè uống ly phê trên xe luôn những buổi uh, cà phê vội vã uống phê không cô chú anh chị Ừ. rồi về thôi bye bye cô chú anh chị nha chút nữa về anh em mình sẽ à, chất xuống rồi soạn ra rồi đi lấy thêm một à, trăm kg đậu đủ à, một trăm kg đậu đủ với lại 50 kg mớp nữa bye bye và hẹn gặp lại